thì du là một mạng xã hội giống như Facebook nhưng mà nó có chức năng là có thể là chia sẻ đến bạn cái lợi nhuận thu được và nó sẽ chia sẻ đó các bạn là 80 phần trăm cái lợi nhuận mà nó thu được cho nên nó hay hơn Facebook Facebook á, thì nó sẽ không chia sẻ các bạn và mỗi bằng các bạn mà đăng ký hay là post bài thì nó sẽ đòi hỏi là các bạn sẽ quảng cáo tốn tiền quảng cáo nhưng đối với Senju thì khác thì hôm trước mình đã chia sẻ với bạn hai video à, một video là đăng ký cái tài khoản thanh du và video là cái cách kiếm tiền từ cái à, truyền thông xã hội và hoa hồng hoạt động thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn cái là hoa hồng thứ ba là hoa hồng kết hợp thì hoa hồng kết hợp thì thế nào đây ví dụ như bạn đang à, kinh doanh ví dụ như một cái quán cà phê đang hoạt động đó thì họ lợi nhận là một tháng là 5 triệu 10 triệu đi đó thì bạn sẽ hùng vốn với bạn với ờ, cái đối tượng này thì đâu quán cà phê này sau khi có lời thì họ sẽ chia cho các bạn cái lợi nhuận họ kiếm được đó thì sự như 5 phần trăm 10 phần trăm gì đó thì theo đồng vốn các bạn bỏ ra Giả sử như các bạn bỏ ra 10 phần trăm bỏ ra 100 đô hay là 1.000 đô đó thì khi là nhận họ chia nhưng đối Facebook thì nó không đó các bạn sẽ không được nhận được đó thì mình nói xin du như thế đây các bạn sẽ nhận được cái lợi nhuận khi mà các bạn uh, trở thành cái nhà đầu tư của Senju đây thì nó có những gói đầu tư như thế này 10 đô là gói ờ, rau thì các bạn sẽ nhận được là 10 phần trăm cái lợi nhuận từ mà cái người hoạt động đây ví dụ như là khi các bạn chia sẻ và chia sẻ cái à, câu hồng hoạt động đây tiếng dưới đi ví dụ như ba người này thì họ sẽ hoạt động trong 10 ngày trên 10 ngày trong một tháng thì họ sẽ đạt được là 5 đô thì sinh du sẽ trả cho các bạn là 10 phần trăm 10 phần trăm mà cái lợi nhuận của người đạt được giả sử như họ đạt được là 1.000 đô 100.000 đi thì bạn sẽ được 10.000 đó khi các bạn mà nâng cấp trên cái gói này nhưng mà một điều các bạn hiểu rõ là cái tiền 10 phần trăm đó là cái xanh du nó trả chứ không phải là nó chích từ cái khoản của người hoạt động nha đó bạn hiểu rõ điều đó đây 10 phần trăm trực tiếp từ cái người hoạt động này thì các bạn sẽ dạng được thì còn nhiều những lỗ hồng khác nữa ví như các bạn mà nâng cấp trên cái gói à, gold gói vàng nè thì các bạn sẽ được 50 phần trăm từ hoạt động thế này nó cũng giống như ờ, mình nói với bạn nè đó thì bạn sẽ chia sẻ và giới thiệu cái người dưới hoạt động thì mỗi tháng thì các bạn sẽ được 50 trăm giống như cái lợi nhuận của họ nhận được thì họ nhận được trăm phần trăm thì các bạn sẽ nhận được thêm 50 phần trăm nữa đó giống như cái lợi nhuận của họ nhận được nhưng không phải là cái à, trích từ cái khoản lợi nhuận của cái người à, đăng ký tiếng dưới của mình và sẽ Senju sẽ trích từ các phản của họ để uh, chia sẻ đến uh, cho những người phía dưới các bạn thì sang cái phần hoa hồng uh, cây bạn bè thì cũng tương tự như thế này thôi nhưng mà có thêm một cái điều đó hay hơn là hoa hồng cây bạn bè nè nó cũng giống như là cái hoa hồng mà hoa hồng kết hợp nhưng nó hơn cái là ví dụ như bạn khi mà các bạn đăng ký sinh du các bạn đăng cấp lên cái gói này có 10 đô thì khi cái tiếng dưới của bạn nâng cấp lên tiếng 10 đô các bạn sẽ nhận trực tiếp được là 5 phần trăm đó từ gói này và những gói khác ví dụ như gói cao hơn gói là 25 đô 50 đô 100 đô đó mình thí dụ như là cái gói là 10 đô thôi thì họ sẽ nâng cấp lên 10 đô thì bạn sẽ được 5 phần trăm ngay 10 đô là mà được bao nhiêu là được 0,5 à, đô và nhân cho ba người dưới các bạn thì bạn sẽ được 1,5 đó thì cái tiếng dưới nữa thì ba người chia sẻ ba người nữa thì bạn sẽ được 4,5 và dần dần dần dần tới tiếng số 10 đó thì sẽ ra 59.000 người 049.000 49 thì cái tổng số các bạn nhận được là 29.000 đô đó. khi họ nâng cấp và nếu như họ nâng cấp lên gói cao hơn gói là gold 100 đô thì cái số mà các bạn nhận được gọi là kinh khủng nha đó bạn xem nhưng mà một cái điều quan trọng á mình muốn nhắc các bạn nếu như họ xem cái video của bạn họ cảm thấy cái lợi nhuận mà từ sinh du này cao họ đáng để đầu tư thì họ nâng cấp lên chứ họ nâng cấp trước bạn ví dụ như họ nâng cấp lên gói 100 đô mà bạn chỉ được có 10 đô đó thì bạn chỉ ờ, sẽ nhận được cái gói là thấp nhất là 10 đô rồi thôi là 5 phần trăm thôi nha đó đây là một điều mình nói cho bạn biết các bạn hiểu rõ vậy sao thì làm sao để nâng cấp được cái gói mà cao nhất này đó nó không phải đơn thuần là 100 đô đâu các bạn sẽ nâng cấp từng gói lên còn nếu các bạn muốn nâng cấp một lần một thì đây mình sẽ vào cái à, cái giao diện của Senju đây đang tư cách là thành viên là ri miễn phí đây ví dụ như các bạn muốn nâng cấp lên cái gói 100 ờ, đô là gói vàng thì các bạn sẽ được cộng cộng tất cả những cái khoản từ những cái gói thấp nhất này đó thì các bạn sẽ trả là 185 đô thì lợi nhuận các bạn thu được là 50 phần trăm từ những cái người mà sau nâng cấp đó và mỗi tháng các bạn cũng sẽ nhận được 50 trăm từ cái bằng tương đương với cái lợi nhuận của cái họ kiếm được đó. đó là một điều rất hay đây là một hoa hồng này đáng để các bạn có thể là đầu tư và theo dõi và muốn trải nghiệm nếu các bạn mà chưa có những thành viên các bạn không hoạt động ờ, gọi là hoạt động truyền thông xã hội thì tốt nhất các bạn sẽ xài gối ri thôi nếu bạn nào hoạt động tốt thì bạn sẽ chuyển đổi từ những gói thấp lên gói cao mới đầu các bạn lên gói cao thì các bạn sẽ không có tiền mà để ờ, lên đâu cho nên những người mà muốn kiếm tiền ri thì rất khó những người mà đã có tiền rồi thì đầu tư lên cái này hoặc có này rất là đơn giản đó thì mình sẽ cho các bạn xem cái sơ đồ của website của mình đây nếu mà số mà đầu tư lên cái có 100 đô thì các bạn lên có 100 đô này cái có vàng á thì cái lợi nhuận các bạn kiếm được gọi là vô vàng vô kể đó đặc biệt là các bạn muốn lên những gói đó thì các bạn phải có một cái à, xây dựng một hệ thống đây đó để, để xây dựng hệ thống này thì các bạn sẽ trở thành một cái thành viên của sinh du và các bạn có một cái tài khoản có đường link chia sẻ đây bạn sẽ kêu gọi người thân bạn bè hay anh em gì đó khi mà sử dụng thì họ sẽ đăng ký đường link của bạn thì họ sẽ nằm cái tiếng dưới của bạn thì đó các bạn mới đạt được những cái mà yêu cầu à, tích cực để các bạn kiếm tiền từ sinh du thì khi các bạn đạt được bốn loại hoa hồng này rồi đó thì còn lại hoa hồng thứ năm là một hoa hồng rất đơn giản thì sinh du nó sẽ trả thưởng cho các bạn đó là hoa hồng truyền thông khi các bạn đạt được bốn loại hoa hồng trên thì các bạn cũng có thể à, gọi là làm giàu rồi đó thì các bạn suy nghĩ đây là một cái mô hình giống như đa cấp đúng không đúng rồi nó đa cấp nhưng gọi là đa cấp uh, miễn phí gọi là đa cấp theo cái, cái hệ thống kiếm tiền bằng Alphadex thì tại vì cái xanh du này nó là mới ờ, hoạt động ờ, từ đầu năm 2018 thôi cho nên nó muốn phát triển mà lại không bỏ tiền quảng cáo giống như Facebook nè đó mới đầu nó cũng là gọi là miễn phí đó khi các bạn đăng ký vào thì các bạn hoạt động hoạt động thì tương tác đúng không tương tác thì nó sẽ lên top đó thì nhiều lượng tương tác thì website bạn thêm top thôi ví dụ như cái website của mình đây đó thì có nhiều lượng tương tác vô thì cái thằng Google hoặc là những cái đơn vị quảng cáo nó sẽ thấy cái website của mình có lượng tương tác quá cao nó sẽ yêu cầu của mình đặt quảng cáo vào đó thỏa thuận với mình giá cả khi đặt quảng cáo vào thì khi người dùng người ta xem vào cái uh, trang web đó gọi là ví dụ như cái trang uh, cái này đi đó clip vào tại vì đơn vị quảng cáo này chỉ cần clip vào là kiếm tiền thôi chứ không cần phải mua hàng hay gì quan trọng là cái lượng clip nhiều hết đó giống như các bạn mà làm website và liên kết Google AdSense cũng vậy hoặc là các bạn à, làm cái kênh YouTube này đó khi các bạn phát video lên thì có người xem khi mà hiện ra quảng cáo thì bạn liếc vào quảng cáo thì cái người làm video này sẽ được hưởng cái lợi nhuận đó thì một vài điều chia sẻ các bạn khi mà tham gia kiếm tiền với à, Senju thì trong video sau mình sẽ phân tích những cái đặc điểm và những cái lợi nhuận khi các bạn tham gia sang du vâng xin ờ, chào các bạn và hẹn gặp lại video tiếp theo nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy like share chia sẻ đến nhiều người cùng xem để họ cũng có biết cách để kiếm tiền trên mạng xã hội sang du này vâng cảm ơn các bạn xin chào tạm biệt hẹn gặp lại video tiếp theo Hãy theo dõi kênh bằng cách băm vào nút đăng ký bên dưới. Hãy cân bằng hành động bấm vào nút thích và chia sẻ video này. Cảm ơn bạn.